Xin chào anh em thì có rất là nhiều anh em đang quan tâm đấy, và nhờ tôi tư vấn cái máy phân âm một tài xỉu thế hôm nay tôi làm cái clip này để chia sẻ với anh em để anh em hiểu rõ hơn về cái bản chất và chức năng nhiệm vụ và cách áp dụng vào sân chơi như thế nào thế anh em nào quan tâm thì nên theo dõi hết clip này anh em nhé thì đây nó là cái mẫu máy phân âm một tài xỉu mới nhất hiện nay hiệu quả nhất và chuẩn xác nhất hiện nay anh em nhé đấy cái máy này có chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh của hột rơi xuống địa rồi phân âm và báo dung cho em biết được tài hay xỉu của em nhé thì với cái máy này ấy, nó được sử dụng hai cảm biến âm thanh để nó nghe âm thanh tốt hơn và chuẩn xác hơn và nó có IC loại bỏ tiếng ồn giúp anh em vào mọi sân chơi có tạp âm tiếng ồn anh em đều thể chơi được em nhé thì tôi chuẩn bị cho em làm cái đĩa này cái đĩa này đấy đã là là cái đĩa một âm anh em nhé để chống lại tất cả các thầy thợ nghe anh em ạ và đây một số hộp trọ đã được chính tay tôi mua phá góc cạnh đây đấy tôi đã thử nước muối cho anh em hộp thì nổi hoàn toàn bình thường em nhé đấy anh em lưu ý nhé với cái hộp bo này thì không có một thầy thợ nào đấy có thể nghe và phân tích được em nhé đấy cộng hưởng thêm cái đĩa một âm nữa thì tôi khẳng định em thầy thợ là bó tay anh em ạ đấy, tôi sẽ dùng đũa đây đấy, lấy ba hột ngẫu nhiên bất kỳ tôi sẽ lau khô đi đấy nhá tôi không chạm tay hột anh em nhé thì với cái máy phân âm hột tài xỉu mới nhất này anh em không cần phải chạm tay hột đấy em đến sân chơi của người ta em không cần quan tâm sân chơi đó sử dụng hột gì hay nắp đĩa gì em nhé đĩa một âm hay hột bò phá góc canh đấy hay là nắp quấn băng keo đấy nắp ờ, quấn chỉ đều được anh em ạ thì tôi có chuẩn bị cho anh em là hai cái đĩa một âm này và à, một bộ hộp là trợ đã được phá góc cạnh chống lại thành thợ và một bộ hộp công chuyện đây đấy tôi sẽ xoay đèn cho anh em này để em thấy được cái bộ hộp này của tôi nó là hoàn toàn bình thường này đây hột rất là trong nhé vì nó là hộp trợ đã được phá góc cạnh nhau đấy nhìn rõ đấy ok hoàn toàn bình thường nhé đây sau đây tôi sẽ đây trên tay tôi này lâm châm đây lâm châm trắng rất là hít anh em nhé đấy đây ok chưa đĩa và hộp hoàn toàn bình thường nhé đấy anh em lưu ý này nếu nó là đồ công chuyện đấy anh em cứ thử lâm châm này thì chắc chắn nó sẽ hít anh em ok nhé còn đây là bộ công chuyện đây đấy, lâm châm hít chặt đây đấy tôi sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng trên hai cái bộ hộp này cách chơi rất đơn giản thôi nhé anh em chỉ cần là mang cho tôi cái máy phân âm hột tài xỉu này tới sân chơi và lưu ý cho tôi ngồi ở phạm vi một mét rưỡi đổ lại làm sao mà tai em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thì máy để trong người nó sẽ nghe được và nó sẽ phân tích và nó báo dung cho em biết một dung là xỉu hai dung là tài em nhé thế giải thích thêm về tại sao nó nghe âm thanh thanh và nó phân tích nó báo dung cho biết được tài tài hay xỉu thì em biết rồi mỗi một tài xỉu này nó đều có sáu mặt khác nhau đương nhiên khi nó rơi xuống địa nó sẽ tạo ra sáu cái luồng âm khác nhau thì cái máy mình nó sẽ nhận biết được cái luồng âm phát ra của mặt nào đấy rồi nó sẽ phân tích và báo dung cho biết tài hay xỉu nhé đây các em chỉ cần là bật máy lên và để trong người đấy ngồi vị trí một mét rưỡi là, là được em nhé ngay sau đây tôi sẽ cầm trên tay test thử cho anh em anh em lưu ý nhé máy báo một dung anh em xỉu máy báo hai dung anh em ấy tài tôi như tiếng này đây máy báo một dung anh em ấy xỉu tôi xíu này 9 nút ok 8 nút đấy sóc xong hai ba giây là máy nó sẽ phân tích xong và nó báo dung cho biết được tài hay xỉu nhé như tiếng này đây máy tiếp tục báo hai dung anh em anh tài tôi tài này ok 13 nút đấy cái máy này dung rất êm nhé anh em để trong người thì chỉ một mình anh em cảm nhận được cái nhịp dung của nó còn người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em ạ đấy máy báo là một dung đây anh em hãy xỉu tôi xíu này 8 nút ok đây tôi sẽ để đây để em cùng cảm nhận cái nhịp dung với tôi nhé Đấy, cái máy này là chống mọi tiếng ồn cho nên anh em vào sân chơi có tạc âm tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé đấy, đấy. không ảnh hưởng gì em nhé đấy. đây là cái công nghệ mới nhất hiện nay anh em đến sân chơi không cần phải luồn bất cứ gì vào lắp đĩa quân hộp là của người ta đấy hột gì cũng được hột công chuyện hay hột chợ đều được hay nắp đĩa gì cũng được em nhé máy báo một hai dung lên anh em đánh tài thôi chắc chắn là tài các bạn tài là ok 13 nút đây tôi sẽ chuyển sang bộ hột công chuyện này anh em nhé đấy, rất là hiệu quả nhé anh em lưu ý tôi nhé cái khoảng cách một mét rưỡi đổ lại đấy là cái phạm vi hợp lý nhất cứ làm sao mà tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thì máy để trong người cũng sẽ nghe được anh em nhé máy báo hai dung đây anh em tài tôi tài này 14 nút này Đấy, rất là hiệu quả nhé ngoài ra cơ sở tôi còn tư vấn rất là nhiều đồ chơi tài xỉu này bầu cua này sóc đĩa này bài lá này hay game hack trên điện thoại đây em cần anh cứ thể liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em nhé máy báo hai dung anh em đánh tài tôi tài này ok 13 nút